Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại giờ đang buổi tối Thì là ngày thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Thì trước mặt mình đây là kết quả số kiến thiết miền Bắc Thì đã kết quả số số kiến thiết miền Bắc các bạn Đặc biệt của chúng ta hôm nay lại là 88 kép các bạn nhé Còn 88 chúng ta mới về tuần trước Cũng tuần trước, nhớ là thứ sáu tuần trước sao ấy phải thứ sáu tuần trước không nhầm thứ sáu tuần trước thì hôm nay chúng ta thứ năm thì lại về 88 kép như mình đã nói các bạn nhé ngày mai à, hôm sau vẫn liên quan ngày hôm trước còn ngày mai thì chắc chắn là vẫn liên quan rồi vẫn liên quan rồi thì à, mình kiểm tra chút về mặt lô tô cho tất cả các bạn tham khảo của ngày 25 tháng 4 năm 2019 thì à, lô tô các bạn đầu không thì chúng ta hôm nay đã bị câm và về mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay các bạn nhé 84 và hai nháy này 74 và hai nháy này vậy thôi thì đặc biệt chúng ta là kép 88 ngày hôm nay kép bằng kép lệch sát kép hôm qua là hôm nay thực ra hôm nay mình rất kết là kết cái chạm 8 này nhưng mà mình kết là kết con 18 cơ là phép tính là 29 18 cơ nhưng mà nó ra 88 kép các bạn ạ không phải là 18 ngày hôm qua mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày 25 tháng 4 năm 2019 gọi bạch thổ lô là 55 kép 55 và 00 và xong thổ lô là 3443 và cái dàn đặc biệt 34 số thì chúng ta đã có con kép 88 thì chúng ta đã ăn được đặc biệt đó là 88 các bạn nhé và hơn nữa là xong thổ lô là 3443 3443 thì đã có con 34 còn đâu con 00 à, con bạch thổ 55 và lót 00 thì mình cũng xem mà không biết nó lên top không mà nó không ra đây con không không chúng ta lên top này không không chúng ta lên top còn năm năm mà không lên top nhưng mà nó ra con 4224 hôm nay thì con 42 hôm qua mình bạch thủ cho các bạn thì hôm nay nó ra này hôm nay ở trên Zalo thì mình chốt cho các bạn đó là bạch thủ con 52 lót 42 thì chúng ta được cả cặp còn cái dàn đặc biệt chúng ta ở trên Zalo thì vẫn được ăn đó là cái dàn đặc biệt khung của mình chưa bao giờ trượt đó là con kép 88 ngày cuối khung ngày cuối chạm 8 38 các bạn nhé chạm 38 khung ngày cuối chúng ta vẫn ăn như mọi tuần chúng ta hai khung chưa trượt khung nào các bạn nhé vậy chúc mừng các bạn còn lô tô chúng ta hôm nay ăn được đó là con bạch thụ 52 ra từ giải 3.4 và con 42 lót ra từ giải 5.4 à, chúc mừng các bạn thì mình không dài dòng nữa và chốt số luôn cho tất cả các bạn tham khảo đỡ tốn thời gian của các bạn để các bạn theo dõi thì chốt số cho ngày 26 các bạn nhé 26 tháng 4 năm 2019 Bạch Thủ Lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 14 Lót 41 các bạn nhé còn xong thủ lô ngày mai đó là con 02 à, con 20 và con 02 cho tất cả các bạn tham khảo trùng máu với các bạn để các bạn tham khảo Chốt số cho ngày 26 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé. Bạch thủ là có 14 lô tô, lót 41 và song thủ lô là 2002. Cái dàn đặc biệt 43 số đây mình lên cho tất cả các bạn tham khảo cũng rất kỹ rồi. Còn các bạn nếu có không tin tưởng từ lô tô cho đến đặc biệt của các bạn thì các bạn có thể vào trong Zalo nhóm các bạn nhắn tin các bạn tham khảo. Mình sẽ chốt cho tất cả các bạn từ lô tô đến đặc biệt mỗi chiều các bạn vào nhóm các bạn tham khảo. Còn hôm nay mình giúp cho các bạn ở trên YouTube chốt cho uh, giúp cho các bạn trên YouTube là ăn được 3 à, 88 và xong thổ lô là 34 còn đâu trên Zalo chúng ta vẫn ăn được đặc biệt 88 và bạch thủ là 52 và lót là 42 vẫn chúc mừng các bạn còn đâu những con số mình chốt trên ra à, trên YouTube cho tất cả các bạn tham khảo thực sự ra mình nói với các bạn thông cảm là như vậy là như thế này thực ra những con số mình chốt cho các bạn ở trên YouTube là tất cả mang tính chất tham khảo không bắt buộc các bạn các bạn theo hay vào còn đâu trong nhóm thì những con số mình chốt cho các bạn và hướng dẫn các bạn cách như thế nào vào tiền cho hợp lý để vào trong nhóm để chúng ta có thu nhập từ số miền Bắc cái đó là quan trọng nhất thì cũng như mọi lần mình nói các bạn là chúng ta chơi sổ số kiến thiết miền Bắc thì chúng ta phải có thu nhập từ sổ số miền Bắc chứ không phải chúng ta mất tiền đi từ sổ số miền Bắc và chúng ta hôm nay vẫn ăn được cổng khung 88 ngày mình kết con 18 quá mà đã ra mất con 88 các bạn ạ thì các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh nếu các bạn thấy ok thì hợp với các bạn các bạn đăng ký kênh không tiếc gì hôm nay để ủng hộ kênh vậy ngày mai cũng là ngày 26 tháng 4 năm 2019 thì cũng như mọi ngày thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày làm việc làm sao thật an toàn và hiệu quả và thuận lợi trong công việc của từng cá nhân từng người mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé